một cái mặt hình chữ nhật full như vậy là bằng vàng hết bằng 18k và có hình núi đồi cũng bằng vàng luôn và đính lên là chữ nổi kim cương à, bằng vàng là cái cốt và bên trên là cái kim cương nó rất thể hiện rất chi tiết là chữ mèo vàng nguyên cái phần miếng này nè nguyên cái miếng hình chữ nhật này là bằng vàng theo cái phiên bản mẫu cái kiểu cách hot cực kỳ hot của kỳ lăng luxury thì cái kiểu dáng này bề ngoài cũng như vậy nhưng mà khác biệt là bên trong là full vàng nha còn cái kia là vàng full vàng nhưng mà full vàng nằm bên trong này ô này thôi toàn bộ miếng này là vàng và kim cương vàng 18k vàng y đúc ra AU750 và kỳ lăng có đóng mọc trên cái này à, mọc 750 và logo của kỳ lăng luxury trọng lượng của miếng vàng này là tầm cỡ 6 chỉ 05